Xin chào tất cả anh chị em và các bạn à, đang có mặt trong buổi livestream à, hôm nay với chủ đề là hỏi gì thì đáp nấy. Anh chị em xong nếu ai đang có mặt thì hãy comment à, vào ô chat với comment ô chat để chúng ta giao lưu đúng không ạ? Xin xin xin chào bạn Trần Khuê anh chị em có câu hỏi gì thì chúng ta có thể comment ở ô chat được xin chào Nguyễn Quý Phạm Lộc bạn Yến bạn là Dương Mạnh Dương Mạnh Hùng Hoàng Diệu Trần Tài Hồng Vân Nguyễn uh, Duy Chiến Xin chào Nguyễn Phong Nguyễn Phương Đông Khánh Hùng bạn à, và tất cả anh chị em đang có mặt trong cái chương trình à, hôm nay à, Nguyễn Mẫn Nguyễn Danh Nguyễn Văn Bắc Tuấn Vũ Dương Tuấn và rất nhiều anh chị em đang có mặt trong cái chương trình hôm nay chúng ta đợi thêm một vài phút nữa thì chúng ta bắt đầu đúng không ạ xin chào anh xin chào Bạch Long Vũ Trí Phương Phạm Quốc Tiến Nguyễn Thị Mỹ uh, Nguyễn ờ, Thị Mỹ Tiên hôm nay thì uh, Dũng có đôi chút về công việc cũng đi học cũng giống như anh chị em là việc học tập việc phát triển bản thân là chúng ta cần phải đi trước phát triển kinh doanh nên à, việc mà học tập là rất là quan trọng với tất cả chúng ta bản thân thì à, Dũng như à, một năm khi mà để để phát triển bản thân phát triển con người của mình thì một năm mình cũng dành ra rất nhiều thời gian à, ngoài đọc sách này ngoài nghiên cứu này tự nghiên cứu thì cũng đi học rất nhiều các người thầy khác nhau thì hôm nay ờ, anh chị em ở trong cái ờ, buổi live stream buổi trưa nay anh chị em có những câu hỏi gì thì có thể anh chị em cứ đặt ra câu hỏi cũng sẽ gì ạ à? cùng giao lưu với chúng ta giao lưu với chúng ta thì ờ, cái buổi tối hôm nay chúng sẽ có một chương trình về phân tích thị trường đầu tuần tới thì các bạn cứ hỏi đi ạ à, đầu tuần tới sẽ diễn như nào à, bạn đây là bạn Nguyễn Long thì thì uh, câu chuyện ở đây là chúng ta sẽ gì ạ uh, phải phân tích xem là thị trường đúng không mọi người bao nhiêu anh chị em là biết là thị trường khi nào tạo đáy thì comment số 1 ạ à? tức là bây giờ chúng ta muốn là tại sao thì, thì chúng ta cần phải biết là thị trường khi nào tạo đáy vậy thị trường có tạo đáy hay không thì tại hôm qua hôm kia đúng chính xác là hôm kia hôm kia khi mà Dũng uh, <clears throat> cũng đi học xong về cũng khá là khuya thì có một bạn học viên của Dũng và học viên ạ thế thì ờ, bạn có gửi Dũng một cái danh sách cổ phiếu mà bạn ấy mua thế thì câu hỏi mà Dũng đặt ra bạn ấy là vậy lý do tại sao bạn mua lý do tại sao bạn mua thì bạn bảo là em thấy là kiểu như là thấy cổ phiếu nó mạnh mua thế hỏi là thế thì cổ phiếu đó đã đạt được cái cái cái điều kiện để mua chưa chưa thế thì câu chuyện đấy là gì ạ chúng ta nghĩ nó câu chuyện là vì chúng ta nghĩ rất là nhiều lần đúng không chúng ta nghĩ rất là nhiều lần rồi nên chúng ta vẫn bị thất bại rất nhiều lần rồi cái câu chuyện ở đây là do chúng ta nghĩ vẫn cho làm cái thói quen cũ ấy. những cái việc mà chúng ta vẫn nghĩ theo thói quen cũ nên chúng ta gì ạ nó không có kết quả bởi vì trong thị trường các bạn biết rằng là nó có quá nhiều gì ạ cái kênh thông tin mà chúng ta không được kiểm chứng thì quá nhiều kênh thông tin không được kiểm chứng nên chúng ta gì ạ gần như nghe nhiều quá chúng ta bị loạn trưởng nghe nhiều chúng ta bị loạn trưởng không biết tin vào đâu đúng không bao nhiêu bạn thấy là khi mà có quá nhiều thông tin mà chúng ta không gì ạ à? không biết lọc chất lọc cái thông tin nào dẫn đến loạn trưởng comment số 2 ạ à? ở bản thân chúng ta nhé à, ờ, Dũng sẽ nói đôi chút là bản thân chúng ta đầu tiên đó các bạn nhé đầu tư chứng khoán hay làm bất cứ điều gì chúng ta có ba cái để nó tạo ra cảm xúc chúng ta nhìn thấy điều gì các bạn sẽ nhìn thấy điều gì thế thì bây giờ bản bản thân là hàng ngày nó quá nhiều thông tin thì gần như chúng ta những cái thông tin đó chúng ta cũng nhìn thấy liên tục liên tục những cái thông tin nào mà có nhiều người người ta comment nhiều hơn đúng không nhiều người người ta nói nhiều hơn thì bây giờ chúng ta thấy là cái thông tin đó là nó tác động do nhiều hơn mà trên thị trường chứng khoán thì những cái thông tin mà nó nhiều nó lớn thì nó lại không có gì ạ độ chính xác cao nên thực thực tế là chúng ta thường vào mắc một cái bẫy là cái thông tin mà nó quá nhiều người quan tâm thì nó lại không mang lại cái giá trị trong thị trường đấy cái thứ nhất là như vậy cái điều thứ hai là các bạn biết rằng là uh, chúng ta nghe thấy thế thì bây giờ nó gọi là tam sao thì thất bản các thông tin chúng ta nghe xuống thì nó cũng là nó quá nhiều cái mà chúng ta nghe xuống thực tế là nó không đúng đâu ạ các bạn thấy là có nhiều người người ta thấy rằng là người ta bảo là cái thị trường là a à, nhưng thực tế là bây giờ hải giả sử nhá thị trường trong trường hợp thị trường đi hồi phục giả sử trong đợt tới thị trường hồi phục thì có phải là ai cũng thành công không ạ ai thành công ạ thực tế nó chỉ có một nhóm nhỏ nhà đầu tư thành công thôi ạ nó không phải kể cả thị trường đi lên một năm hai năm thì chỉ có một nhóm nhỏ thành công ạ kể cả lúc mà thị trường đạt đỉnh chẳng hạn như là từ năm 2020 à, đến cuối năm tức là đến khoảng độ tháng 7 năm 2021 là một cái chu kỳ rất là dài rất là dài như vậy nhưng Dũng thấy rằng là một cái chu kỳ dài như vậy thì đa phần mọi nhiều người lại không thành công bao các bạn đã thấy rằng là một chu kỳ từ năm 20 này 21 đến tháng 7 là một chu kỳ dài rất là dài rồi thì phần lớn mọi người lại không thành công nhưng tuy nhiên là một cái đoạn mà từ tháng 8 tháng 8 năm 2020 uh, um, ờ, tháng 8 2021 và đến khoảng độ tháng 3 tháng 4 năm 2022 thì nhiều người thành công bởi vì lúc đó nhiều người lại thích đầu tư vào kiểu như là lướt sóng thì lúc đó cứ mua mua mua thì tôi lấy liều là thắng và chúng ta thấy rằng là à, sẽ có lúc mà một thị trường lớn không thành công như thị trường mà sideways lại thành công cái quan trọng là gì ạ nhưng quan trọng là chúng ta giữ được tiền sau đó hay không vấn đề là vẫn cuối cùng vẫn là giữ tiền hay không thì bây giờ chúng ta sẽ gì ạ anh chị em đang ờ, hỏi thì Dũng sẽ trả lời một số câu hỏi của anh chị em đúng không ạ à, trước khi có những câu hỏi à, ở đây ở đây một số bạn thì à, xin cảm ơn bạn à, Nguyễn Đình Dũng xin cảm ơn rất nhiều ở đây thì à, cách nhận biết thị trường tạo đáy à, thế bạn nào đã học về cách nhận biết tạo đáy có một cái video như này nhá mình chỉ cho các bạn trong đó thì để vài hôm nữa nó xuất hiện như nào mình sẽ phân tích cho các bạn à, đây là video của Dũng à, Dũng sẽ comment để các bạn nếu bạn nào chưa xem đấy chưa chưa chưa xem thì bạn xem video này xem được kỹ cái video này Đấy, các bạn xem kỹ video này thì các bạn bắt đầu dần dần biết thị trường tạo đáy như nào. nha các bạn lưu ý cho Dũng nha đây đây là cái video mà Dũng các bạn khuyến nghị các bạn nên xem tại vì cái này là à, dấu hiệu đây này đây là cái video như này bạn nhìn này dấu hiệu đây là cái video dấu hiệu biết thị trường tạo đáy video này cực kỳ quan trọng nha các bạn nhớ là xem kỹ video này cho mình đây là Dũng phân tích này thì trong cái phần này đây, đây trong phần này Dũng đã nói rất là kỹ đây là kỹ cái phần này đấy đây rất là kỹ cái phần mà nếu cái vùng này nó có thể nó sẽ tạo đáy khi nào đấy nếu các bạn nhìn thấy tức là nó giảm nó phải tạo ra thế bây vấn đề chúng ta nhìn thấy cái đoạn này nó như sau thời gian tới nó phải như nào nữa trước khi tạo đáy đấy thì các bạn à, xem kỹ cái điều này được không ạ tại vì những cái video này sau đó các bạn xem xong thì dũng phân tích lần sau thì chúng ta mới gì ạ thấy nó hiệu quả tại vì những cái này nó được public và thứ hai là các bạn hiểu rõ rằng là thường thì các thông tin lúc nào mà nó kiểu xấu nhất các chuyên gia hoặc là báo chí nói là xấu nhất thì lúc này phần lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ họ đã bán hết ra khỏi thị trường thì lúc đó thị trường nó không còn ai đeo bán nữa thì lúc đấy là nguồn cung cạn kiệt thì khả năng thị trường tạo đáy sẽ là rất cao à, đây một bạn hỏi là thị trường có thể mua sớm nếu kiểm soát rủi ro được không thầy thực tế thì gì ạ nếu bạn mua sớm nó không phải là cái vấn đề mua sớm hay không ạ vấn đề bạn phải có một cái tư duy đúng ạ chẳng hạn như là thị trường nó ở cái pha nào chẳng hạn bây giờ nếu giả sử nếu bạn nào học về VSA thì bạn biết là thị trường như VN Index nó đang ở pha C còn nếu mà VN30 thì nó đang phá vỡ cái pha C và cái pha C đó thì không biết nó có tạo ra một cái chu kỳ giảm mới không nên ở đây chúng ta này nó có sự uh, vênh giữa cái VN30 và cái VN Index ấy. để làm nào để chúng ta biết rằng là giữa hai cái đấy nó có sự đồng nhất với nhau ở đoạn nào thì ở đây chúng ta thấy là tại thời điểm này chúng ta sử dụng một cái công cụ đó là gì ạ làm tức là chết là chúng ta gọi là công cụ sống hồi thôi còn hiện tại tạo ra một cái quá trình tích lũy để tạo xung mới thì lúc này hiện tại là chưa hiện tại là chưa và chúng ta chỉ đợi xem là nếu trong thời gian tới sóng hồi sẽ xuất hiện như nào vậy sóng hồi xuất hiện như nào thì chúng ta sẽ xem video tối hôm nay chúng sẽ phân tích kỹ cho các bạn à, thấy được là nếu tại sao chúng ta phải đợi đủ điều kiện mà tại sao không các bạn à, hồ hoàng hào hồ anh hào bạn hiểu không ạ tức là cái việc mà giả sử bây giờ dũng nói rằng là có thể mua một cổ phiếu nào đó nhưng có thể là không mua nên cái chính vì vậy thì các bạn theo dõi kênh của dũng thì dũng sẽ chỉ cho các bạn tại vì cái này không ai dạy cho các bạn đâu chắc chắn là không ai dạy cho các bạn chứ cả bởi vì cái điều này thực ra là dạy cũng không dạy được các bạn về các bản là cũng không dạy được không không nói cho bạn biết được bởi vì thứ nhất là cái này nó phải qua trải nghiệm và nó phải có một cái cái cái thực sự trải nghiệm rất là là là, là, là dài là đủ lớn thì các bạn mới biết được là nó như nào chứ còn bây giờ nói một cách thông thường là thực tế rất ít người làm được Dũng dám khẳng định rất ít người làm được cái này thì tối hôm nay ờ, vào lúc 8 giờ đi 8 giờ chúng sẽ làm cái chương trình này đúng không ạ ở đây thì bạn à, Phạm Quốc Tiến à, đây bạn rất là tuyệt vời không có tư duy độc lập mà nghe nghe quá nhiều kênh thì hoàn toàn à, đoạn đầu luôn đúng không ạ đây là tuyệt vời đấy ạ đấy là đây là câu nói bạn rất là là là thật tâm bạn Phạm Quốc Tiến phải có một cái tư duy độc lập chứ không thể nào nghe bất cứ ai tâm mà không tính thì đầu sẽ khó có thể thành công được thì đây là câu nói đây là rất chính xác nhé đây không phải là chính xác mà cực kỳ chính xác nếu bạn hiểu điều này thì đấy là cái bạn đây là bạn đã thì đã ngộ ra và hiểu điều này rồi chứ không thể đi nghe ai khác được bởi vì chúng ta cần phải biết ạ à, đây là cái tư duy này là tư duy có vấn đề này anh Dũng có thể nhận định thị trường lên được con số này hay không hoặc là à, về đến đây gãy rồi thế thì cái con số này hay con số này nó không quan trọng đâu ạ các bạn nhá nó còn lên con số này hay là có thể về đến đây nhưng nếu lên lên con số này mà bạn không kiếm được tiền thì điều gì diễn ra hoặc nó về đến đây mà chúng ta kiếm được tiền thì điều gì ra câu chuyện là lên đến đây chưa chắc sẽ kiếm được tiền câu chuyện là hay nó chỉ về đến đây thôi nhưng nó vẫn kiếm được tiền cái mấu chốt là chúng ta làm sao để chúng ta kiếm được tiền trong cái lúc mà chúng ta mua hoặc là nếu rủi ro chúng ta rủi ro thấp nhất à, cái quan trọng là khi mà chúng ta dự đoán về thị trường á thì nó có một cái điều đó là gì ạ chúng ta hay bị bám chấp các bạn đâu bao nhiêu bạn biết là khi chúng ta dự đoán thị trường thì chúng ta bị bám chấp vào một con số nào đó nên dẫn đến giả sử dẫn đến cái việc mà cổ phiếu nó chưa đạt con số đó thì chúng ta chưa bán giả sử như Dũng dự đoán là cái cổ phiếu um, A nó lên đến giá 30 nhưng khi nó chỉ lên đến 25 thôi Dũng chưa bán nhưng sau đó 25 lại về giảm rất sâu và chúng ta bị lỗ ngược lại không biết bao nhiêu bạn đã từng bị như vậy rồi nên đưa ra target trong đầu tư đó là cái việc là rất nguy hiểm và những ai đó đưa target trong đầu tư thì Dũng thấy rằng cái điều mà để thành công trong đầu tư nó rất là là là rất khó để thành công Ờ, câu hỏi của bạn Phương Hoa GDP dự báo cả năm CD, à, cái cái lạm phát ạ, là cao nhất là 3,5% như vậy thì quá là tốt so với các uh, nước à, thực tế thì uh, cái này nó không quan trọng lắm quá đâu ạ tại vì các bạn hiểu đơn giản là là nếu bây giờ cái này này nó là bây giờ chúng ta gọi là dự báo là con số này nhưng quan trọng bây giờ cái quan trọng là chúng ta đang nhìn thấy là chúng ta đang phải sử dụng một số cái công cụ khác để điều hành cái này nên dẫn đến một cái mà chúng ta nhìn vào cái này nhưng thực ra nó lại không phải nhìn cái này bây giờ chúng ta biết rằng tỷ giá chúng ta tỷ giá chúng ta nó đang rất là gì ạ tỷ giá chúng ta nó đang rất là cao nên chính vì vậy thì rõ ràng là nếu mà tỷ giá rất là cao như vậy thì những nhà đầu tư nước ngoài đương nhiên họ đang bị lỗ đúng không đầu tư nước ngoài đương nhiên bị lỗ bao nhiêu bạn biết điều này nếu mà tỷ giá đang cao như này thì rõ ràng là trong một năm đầu tư như này lãi được 5 phần trăm bây giờ phá giá 5 phần trăm thì nếu mà cả năm lãi được 4 phần trăm thôi là bị lỗ rất nặng và mới những doanh nghiệp hàng nghìn tỷ hàng nhiều nghìn tỷ thì cái việc họ giả sử như là các doanh nghiệp lớn thì cái khả năng bị thu lỗ của họ lại càng cao nên đây chính là cái việc mà chúng ta đang cần phải gì ạ làm sao để giữ tỷ giá nhưng bây giờ nếu mà giữ tỷ giá thì nó có hai cái biện pháp để giữ tỷ giá đó là gì ạ bơm cái ngoại tệ ra bơm ngoại tệ ra tức bây chúng ta phải bán ngoại tệ ra mà bây dự trữ ngoại tệ chúng ta bây hình như còn 90 tỷ USD còn 90 tỷ USD các bạn ạ nên bây giờ có giữ thì cũng chả giữ tức là chỗ bán ngoại tệ ra để để để làm gì ạ để có thể uh, đáp ứng cái nhu cầu bên ngoài thì rõ ràng là nhu cầu thì vẫn còn lớn mà bây bán ra thì dần dần bán ra thì cái việc mà nó ảnh hưởng đến cán cân xuất nhập khẩu của chúng ta nên rõ ràng là chúng ta không còn nhiều dư địa để bán nữa và bây giờ mới là cái gì ạ khi mà không còn dư địa để bán ngoại tệ nữa thì cái mà chúng ta đang bị vấn đề lớn nhất đó là chúng ta phải tăng lãi suất tăng lãi suất mà khi mà tăng lãi suất thì những cái ngành là nào bị ảnh hưởng lớn nhất thì các bạn biết rằng là nó ảnh hưởng ngay đến gì ạ bất động sản ngay đến bất động sản các bạn nhé đúng rồi nó ảnh hưởng ngay đến bất động sản và chúng ta biết là sang năm nhá sang năm mới là năm nó có nhiều cái để gì ạ để đau đầu với bất động sản cái thứ nhất là lãi suất thì tăng lãi suất mà tăng thì cái, cái tài sản của bất động sản nó tự nhiên nó giảm xuống Đó. tài sản nó cũng sẽ giảm xuống tức là tài sản nó cũng giảm xuống và cái điều thứ hai đó là gì ạ người ta bắt phải nộp tiền vào tức là khi mà tài sản xuống mày vay thì người ta bắt bắt, bắt phải nộp tiền vào và vào gì ạ để bảo hoặc là nếu không nộp tiền vào thì rõ ràng phải bị bán tài sản bởi vì cái rủi ro nó sẽ cao hơn nhưng còn quan trọng nữa là sang năm các bạn biết rằng là những cái trái phiếu được chuyển đổi á trái phiếu thì giả sử như là trái phiếu chuyển đổi không có đâu những trái phiếu được đáo hạn thì bắt buộc là phải trả cho nhà đầu tư và bây giờ phát hành thì thực tế là bây giờ khó lắm nếu để phát hành trái phiếu cho doanh nghiệp là bất động sản là gần như khó không phát hành được cái thứ hai là gì ạ có cách duy nhất các bạn biết là để họ làm gì không ạ nếu bạn nhìn thấy bất động sản các bạn biết ngay đó là họ phải cần phải bán tài sản ra nên vừa rồi có rất nhiều doanh nghiệp bất động sản họ phải bán tài sản ra nên cổ phiếu làm gì tài sản nó lên được hoặc là họ bán chứng khoán này họ phát hành giấy họ bán ra nên nhiều nhà đầu tư cứ bảo là đầu tư bất động sản để nắm nắm dài hạn thì đấy là một cái tư duy rất là nguy hiểm tức là cái tư duy là tư duy cực kỳ nguy hiểm tức là thực sự là những ai có tư duy này là tất cả những nhà đầu tư thua lỗ bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này comment số 3 tức cái, cái tư duy mà mua cái cổ phiếu để ra bất động sản để đầu tư dài hạn mà không hiểu cái quy luật không hiểu cái cái thị trường không hiểu là cái chu kỳ nó vận động ra không hiểu là cái nguyên nhân nào đó nó đang bị ảnh hưởng rất lớn và sẽ có những cổ phiếu bất động sản nó nó sẽ bị giống như là cái cổ phiếu như là FLC ấy. Nó sẽ giống như vậy nên các bạn gần như là bị mất hẳn tài sản luôn đấy các bạn sẽ có thể bị mất hẳn tài sản thôi nên khi mà các bạn nghe một cái điều gì đó thì các bạn cần phải gì ạ nghe có cái đầu ở đây có một cái bạn uh, đây có bạn đây như bạn gì xem nào có tức là Dũng ở đây chia sẻ một cách các bạn uh, cũng đừng tin Dũng nhá thứ nhất là các bạn đừng tin để mà các bạn nên gì ạ nên theo dõi dựa vào những cái gì nó có mang tính gì ạ đo lường được nhưng các bạn thử đo lường đi tại vì cái này nói nói nhiều rồi đấy Dũng đã nói nhiều rồi chứ không phải là nói một lần nên bây giờ cái này là các bạn nên đo lường xem lại video tại vì Dũng có một cái video về bất động sản từ đầu năm đến bây giờ chứ lúc nói Dũng đã nói là cổ phiếu bất động sản sẽ giảm mạnh không biết là các bạn nào biết cái điều này comment xuống ạ từ Dũng đã đầu năm Dũng bảo là bất động sản năm nay sẽ giảm mạnh từ đầu năm lúc mà cổ phiếu DG nó còn 100 ờ, cơ nó sẽ giảm xuống đáy thậm chí là giảm xuống 20 dưới 20 thì nếu các bạn nào đã từng nghe cái điều này thì comment số 4 đấy đây là câu chuyện là nó đã thấy và ai thực tế là ai cũng thể biết được điều này nhưng chỉ có một nhóm nhà đầu tư họ không biết bởi vì họ vẫn gì ạ nghe vì cái này cũng là đương nhiên thôi bởi vì cái việc mà cái thông tin đối với họ nó cũng hạn chế nên thông tin trên mạng rất là nhiều ok bây giờ một bạn có uh, Nguyễn Quỳnh tại sao vĩ mô không ủng hộ nhưng tại sao thầy mua rất nhiều ai để ai mua đấy ạ à, tây mua nhỉ thì ra tây mua thì nó vẫn cứ mua đây tây thế các bạn hỏi là tây có bị lỗ không thứ hai tây mua thì nó có sẽ có hai dạng một là mua nó đã bị thâu tóm các bạn nhân các bạn hiểu đơn giản này một là các bạn đầu tư giá trị đầu tư giá trị đấy chúng ta đây là có một cái tư duy rất là quan trọng này đầu tư giá trị đầu tư giá trị thì thường các doanh nghiệp các tập đoàn lớn người ta vào người ta gì ạ một là người ta sở hữu một lượng cổ phiếu nhất định đó chẳng hạn ví dụ nhé các bạn nhớ này các bạn tại vì các bạn đừng đừng làm gì đừng, đừng sử dụng quát mà có chúng hỏi tại sao họ lại mua như vậy tại vì khi chúng ta sử dụng what là mua cái gì thì tất cả khi mà chúng ta đặt câu hỏi là mua cái gì thì về cơ bản là không bao thành công được nó nói luôn là nếu mà nói một cách uh, thật sự là như là như Dũng hạ thế thì Dũng phải nói luôn là đã thất bại đấy hỏi mua cái gì là gần như là là thất bại luôn đấy đấy là câu chuyện nó có thật nhá và cái này là 100% luôn nhá 100% luôn chứ không phải tại vì cái cái cái chúng ta tại sao họ mua thế có hai cái dạng họ mua này lớn nhất là họ mua giả sử nha bây chúng ta nhớ là bao nhiêu bạn thấy là Techcombank ấy nó trước nó mua một cái cổ phần của gì ạ cổ phần của Vietnam Airlines và sau khi mua cổ phần của Vietnam Airlines thì các bạn biết là họ sẽ phát hành thì họ mua để họ làm gì ạ một là họ giữ cổ phần nhưng tuy nhiên họ đã gì ạ phát hành một lượng lớn cái thẻ của họ sang gì ạ sang những khách hàng cho Vietnam Airlines đúng không đấy à Việt Nam đúng không ạ thế thì đấy câu chuyện nó câu chuyện rất bình thường thôi họ đã phát hành một lượng thẻ các bạn bao nhiêu bạn biết điều này ạ họ phát được lượng thế nên cái lợi nhuận của họ trong đó nó đã là khủng khiếp rồi tại vì họ đã gì ạ đấy là một cái hệ sinh thái của họ đấy, hệ sinh thái của họ là như vậy thế thì chính vì vậy nhiều doanh nghiệp tập đoàn họ mua những cái việc mà chúng ta mua là họ sở hữu để hà được hộ họ là cổ đông chiến lược để họ đưa đưa một cái gì đó họ vào trong doanh nghiệp hay vừa rồi chúng ta thấy là tại sao Him Lam sau một thời gian gì ạ mua cổ phiếu DG họ mang tính đầu cơ rất cao sau đó bây giờ họ bán ra hết DG cái cổ cổ đông chiến lược của đề của của gì ạ của DG như là cổ công ty Thiên Tân thế thì họ cũng bán hết bán sạch ra thế thì câu, câu chuyện là chúng ta cần phải phải phải dùng tư duy chứ sử dụng cái đầu chứ không không, không sử dụng những cái cái mà chúng ta cứ nghĩ được đấy và tự doanh thì chúng ta biết rằng là ngày xưa Dũng làm ở tự doanh ở ờ, công ty nhiều công ty Dũng biết theo các bạn là tự doanh vừa rồi các bạn thấy là sao ạ các bạn thấy là tự doanh làm sao ạ tất cả các mảng tự doanh của công ty chứng khoán đều thua lỗ hết các mảng tự doanh của công ty chứng khoán đều thua lỗ rất nặng luôn và ở trong những giai đoạn năm 2008 à, 11, 12, 13 thì những năm đó tự doanh thua lỗ rất nặng và thậm chí là nhiều tự doanh bị nghỉ việc á tức là nhiều nhiều giả sử như là HSC là cho nghỉ cả khối tự doanh luôn nếu các bạn nếu các bạn không hiểu về cái điều này các bạn sẽ thấy là tại vì Dũng làm đã làm ở trong tin chứng khoán rất là lâu năm nên cái việc này Dũng rất hiểu nên các bạn không phải là tự doanh nào cũng thành công số đông là thua lỗ nếu mà chúng ta cứ mua trong thị dạng này và các công ty tự doanh họ mua thì họ gì ạ thực tế là nếu các bạn nhìn thấy tự doanh của bên gì ạ SI là họ mua thường họ làm gì ạ họ thâu tóm đấy họ mua là thông tóm chứ không phải họ mua giống như các bạn đâu còn một số họ mua như vậy nhưng thực tế là chúng ta nhìn cái bảng tự doanh khoản lợi nhuận của họ sau một khoản lỗ rất nặng thì sau đó thì bao nhiêu năm họ mới gỡ lại cái khoản lợi nhuận như vậy nên khi mà chúng ta nghe mà chúng ta không nắm rõ được thì cái điều này các bạn thấy là những cái bí mật trong thị trường các bạn không biết rồi ok à, câu hỏi tiếp ạ à à, mình nên mua cổ phiếu theo mẫu hình hay mua cổ phiếu khỏe mà chưa có rõ mô hình à câu hỏi rất là hay à, thường thì ở đáy thì các bạn biết là cái các, các mẫu hình thì thường nó là là những cái mẫu hình à, tại sao chúng ta phải phân biệt nhá có rất nhiều mẫu hình thành công mẫu hình không thành công phần lớn mẫu hình không thành công là những cái mẫu hình á, nó không tuân theo quy luật cung cầu tức là tôi chỉ vẽ và vẽ thôi những cái mẫu hình thành công nó phải tuân theo quyền lực cung cầu nên bạn phải hiểu mẫu hình là nó như thế nào phải hiểu là why tại sao là mẫu hình và tại sao chúng ta phải à, mô hình nó là gì và tại sao chúng ta phải mua theo mô hình thì khi bạn mua theo mô hình thì bạn đầu tiên là các bạn biết là cổ phiếu đó đang được tích lũy hay không cái điều thứ hai là biết là cổ phiếu này nên đầu tư ngắn hạn hay dài hạn cái điều thứ ba nữa là cổ phiếu này nó đã đủ cái thời điểm để mua chưa và điều thứ tư nữa là cổ phiếu này nó mạnh hơn hay yếu hơn thị trường nên nếu các bạn mua được mẫu hình thì nó rất là tuyệt vời tại thực tế là cổ phiếu khỏe nó đều tuân theo mẫu hình nha cổ phiếu khỏe nó đều tuân theo mẫu hình chứ không phải là nó không nằm trong mẫu hình nên không biết là bạn đã rõ chưa các cổ phiếu khỏe nó đều nằm trong mẫu hình còn thực tế do chúng ta không hiểu mẫu hình nó giống như con voi ấy. chúng ta nhìn cái voi thì chúng ta bảo là con voi nhìn cái đuôi chúng ta con voi thì do chúng ta thiếu cái sự nắm rõ về cái mẫu hình nhưng ở đây chúng ta thấy là ở ờ, nghệ thuật đọc mẫu hình ờ, giỏi nhất của là ông ông Lee Moore nên ông kiếm được 2 tỷ đô hai ba tỷ đô gì đó nếu mệnh giá cái thời mà ông, ông kiếm được thì gần như là đến thời điểm này chúng ta biết là nhà đầu tư cá nhân mà để kiếm được mấy tỷ đô đó là gì ạ thực sự là là khó mà trong đó thì ông Lee Moore là đầu, đầu tư cá nhân còn quản lý quỹ như là những, những quỹ đầu tư giá trị thì họ thường trong lúc thị trường suy thoái họ có nhiều tiền mặt rất nhiều tiền mặt sau đó họ đợi công ty sắp chết họ mua vào những câu hỏi chúng ta đặt ra câu hỏi là nếu mà một cái công ty mà suy thoái đây chúng ta tư duy nhá một cái công ty suy thoái nó giảm rất mạnh thì các bạn nên mua nói không mua nó công ty suy thoái nó giảm rất mạnh thế câu chuyện ở đây là vì nó giảm mạnh thì cần phải là gì một là công ty đấy phải được gì ai thâu tóm hai là nếu trong trường hợp mà công ty đó không ai thâu tóm mà nó giảm mạnh thì cái chúng ta phải có một tư duy thứ hai là chúng ta không nên mua bởi vì cái lý do tại sao không nên mua bởi vì cái cái người quản lý đấy nó quá yếu kém nên nó để cho công ty cổ phiếu giảm mạnh và khi mà nó quá yếu kém nó để cho cổ phiếu giảm mạnh thì việc của chúng ta mua những cổ phiếu đó thường nhiều cổ phiếu nó giảm mạnh như vậy nó dẫn đến một cái tình trạng đó là gì ạ nó sẽ biến biến mất thị trường trong khoảng thời gian rất ngắn đấy thế thì đấy là chúng ta phải sử dụng cái đầu chứ không phải sử dụng cái gì ạ cái mà chúng ta nghĩ được bạn hiểu không ạ đấy thì, ở đây chúng ta thấy một nhà đầu tư nước ngoài lỗ hai lần đúng rồi họ đầu tư thì một là lỗ tỷ giá chúng ta biết là nhiều doanh nghiệp vừa rồi là lỗ tỷ giá lỗ tỷ giá rất nặng nha lỗ về tỷ giá nên họ không có xu hướng đầu tư Việt Nam nữa hoặc là họ rút tiền ra khỏi Việt Nam nên nếu mà họ đã lỗ là họ lỗ hai lần đấy tức là họ nếu mà họ đầu tư lãi suất cao này mọi thứ mặt bằng các thứ nó chi phí nó cao họ lỗ lần thứ nhất sau đó lại họ lỗ tỷ giá lỗ hai lần thế chúng ta phải hiểu điều này nên ở đây chúng ta cứ nói lạm phát nhưng trong hiểu tỷ giá nó tác động lớn như nào ở đây xem nào ok thì cái này nó chưa rõ ràng lắm à, các bạn à, đặt câu hỏi nó rõ ràng thì ờ, nó nó nó sẽ cũng sẽ trả lời nó, nó rõ hơn ạ mọi thứ chúng ta cần phải nắm rõ được đó why tại sao mình thì mình không cầm cổ phiếu nào thời điểm này nhé bạn nhé mình không cầm gì lúc này đấy ở đây một bạn hỏi là test lại không có khối lượng test lại không có khối lượng thực ra test mà không có khối lượng thì càng tốt nhưng test biên độ lớn không có khối lượng thì nó lại không tốt đấy ở đây chúng ta thấy là những cái khoản lãi vay này chúng ta đây là doanh nghiệp làm sao mà có đây lãi vay thế chấp từ năm thứ hai trở đi các khoản vay từ năm 21 hiện tại là con số này vậy con số này mà như căng như này thì chúng ta biết là lợi nhuận lấy đâu mà ra nên cứ bảo đầu tư tích sản đầu tư dài hạn thì các bạn thấy là những cái, cái điều này nó chỉ đang tính chất là viển vông đấy ba bạn hiểu điều nào tức là nếu mà chúng ta đầu tư tích sản với vãi khoản lãi vay này với nhiều cổ phiếu là rất viển vông tại sao chúng ta không đợi cho cái nó bước vào một chu kỳ tăng thì chúng ta mới mua tại vì lúc mà lúc mà cái lãi vay lãi suất vay á, nó áp nặng trên các doanh nghiệp thì cổ phiếu nó sẽ đến một thời điểm đó khi mà đến một thời điểm nào đó thì nó phải giảm rất là sâu và nó nó sẽ tạo ra một cái giai đoạn là bán nó giảm mạnh hơn giá trị thực của nó <clears throat> đúng không mạnh hơn giá trị thực của nó khi nó giảm mạnh hơn giá trị thực của nó thì lúc này lúc này dòng tiền lớn mới tham gia vào mà khi chưa có dòng tiền lớn tham gia vào mà chúng ta cứ đầu tư di sản thì đấy là cái mà chúng ta đang gặp vấn đề không biết bao nhiêu bạn hiểu điều này tức là nếu mà chúng ta thấy là lãi suất đang tăng mọi thứ đang áp đặt đang gì ạ à? đang à, tác dụng rất là tiêu cực với thị trường thì khi mà chưa có dòng tiền đặc biệt là dòng tiền lớn vào thì việc mà chúng ta đầu tư tích sản thì rõ ràng là chúng ta cần phải chiết khấu sâu hơn nữa tức là cổ phiếu tiếp tục giảm sâu hơn nữa thì nếu chúng ta mua như vậy thì bao lâu chúng ta mới hòa được vốn nhé chứ chưa nói là lãi đầu tiên chúng ta cần phải hòa vốn tại vì nó tiếp tục giảm nữa và giảm nữa thì còn lâu mới có lãi nên các bạn lưu ý cái điều này nếu bạn đồng ý điều này comment số 5 nếu ở đây chúng bạn thấy là nếu các bạn đã đầu đầu tư gọi là đầu tư theo đà tăng trưởng thì các bạn hiểu rõ cái điều này còn trong trường hợp giả sử như một vài bạn có nói một vài cổ phiếu đây giả sử cổ phiếu Techcombank chẳng hạn thế Techcombank tại sao vừa rồi nó giảm mạnh thực ra mua Techcombank thì thường là về cơ bản là sẽ rất cổ phiếu này về cơ bản là sẽ không bao phá sản được đấy là góc độ như thế cái khả năng xuất xuất để phá sản những cổ phiếu này gần như không không bao thế cái câu chuyện ở đây là gì ạ quan trọng là bây giờ chúng ta mua chúng ta lãi được bao nhiêu đúng không lãi được bao nhiêu đấy là một cái thứ hai là bao giờ chúng ta mới có khoản lợi nhuận như vậy chúng ta phải mất thời gian đâu? đầu tiên là mất thời gian đúng không mất thời gian là như vậy cái điều thứ hai là chúng ta lại mất rất nhiều nguồn lực ờ, về đợi chờ công sức nói chung là nhiều lúc cần tiền thế là bán ra là chúng ta mất tiền nên các bạn thấy là ờ, cổ phiếu này chúng sẽ phân tích sau nhưng về cơ bản là mua hay không thì chúng ta vẫn phải là mua thế đầu tiên bạn là mua lướt sóng hay là mua gì ạ đầu tư dài hạn hay là chúng ta mua theo sóng hồi hay là uh, nên lúc nào đầu tư thì cái điều này tối hôm nay Dũng sẽ trả lời rất là kỹ cho bạn tóm, tóm lại là gì ạ thời điểm này thị trường chưa có bùng nổ theo đà Dũng chưa mua nên cổ phiếu Techcombank dù nó có đẹp có rẻ thì Dũng chưa mua đấy là theo quan điểm cá nhân của Dũng nhá tại vì nếu bạn đầu tư tích sản thì sau một thời gian có thể nó tốt uh, nó nó hơn con số này nhưng có quan trọng là liệu từ đây đến cuối năm sang năm nó còn giữ được cái giá này không câu chuyện đấy là câu chuyện những khả năng thì uh, như nào đấy thì tối nay chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn cổ phiếu này à, tuần sau có thể bùng nổ theo đà hay không thì, à, điều này tối nay Dũng sẽ nói rất kỹ cho bạn nha khả năng bùng nổ bây giờ hay không ở đây một số bạn đây một bạn có học su 8 là học viên thế thì bây giờ như thế này tối nay những bạn nào mà đã từng học của Dũng có hỏi cổ phiếu thì các bạn cứ ghi cái học ca bao nhiêu khóa bao nhiêu Dũng sẽ giải lại đáp tất cả các cổ phiếu ít nhất là Dũng sẽ làm một cái livestream khoảng một, một tiếng khoảng một tiếng thì ạ một, một tiếng đến hơn một tiếng để giải đáp cho tất cả các vị các bạn đầu giờ thì Dũng sẽ nói về cái xu hướng thị trường chung xem là cái khả năng thị trường sẽ như thế nào nhưng tuy nhiên bây giờ cho các bạn nhìn thấy sơ lược qua một chút về thị trường chung thì các bạn có thể dự đoán ngay nó khả năng như thế nào yeah. đây là sử đây là đây là cái kịch bản mà dũng đã chỉ ra trước vậy bao nhiêu bạn đã thấy kịch bản dũng đã chỉ ra trước rồi hello nếu bạn nhờ nhìn thấy kịch bản này là đã đã vẽ ra sẵn rồi ạ đấy vẽ sẵn rồi có phải số năm ạ để chúng ta nhìn kịch bản vẽ sẵn rồi đấy thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là thị trường nó hồi đúng không thế thì bây giờ nếu nó hồi nhìn bây giờ nhìn nhìn mà bất thường này chúng ta nhìn này những cái đợt này là bạn bao nhiêu bạn thấy là những cái đợt này nó bán ra rất nhiều chúng ta bị thua lỗ nặng này chúng ta nhìn thấy thua lỗ rất nặng ở đây luôn ạ à. mới hôm trước thì thua lỗ này nhà nhà người người ba đúng không ba bốn hôm nó còn lỗ như này cơ mà khối lượng ra như này bao nhiêu người bị thua lỗ này chúng ta nhìn số lượng người thua lỗ rất là lớn này đúng không nhìn thấy chưa chưa nói là là lãi bao nhiêu nhưng rõ ràng số lượng người thua lỗ rất lớn đấy nhưng bây giờ nếu chúng ta nhìn đấy này một lần thua lỗ này nhưng mà có này một phiên hai phiên ba phiên ba phiên hồi đôi chút ạ mà hôm vừa rồi là có một bạn nhảy vào mua ở phiên này hỏi là em có mua được hay không thế thì hỏi là nó đã bùng nổ theo này chưa thì bây giờ nhé, thử phân tích một tí ạ các bạn thử các bạn muốn phân tích không còn nếu bạn muốn phân tích dụng comment số 6 phân tích được đâu chút tối nay chúng ta phân tích kỹ hơn nào còn nhìn được muốn phân tích thì dũng phân kỹ hơn để các bạn nhìn rõ điều này thế thì chúng ta thấy thằng đấy là khối lượng ở đây là lớn nhỏ nếu những khối lượng bán đây có dòng tiền lớn vào nhá khối lượng lớn đây lớn đây nhỏ đúng không khối lượng ở đây so với đây thì nó về đoạn này thì nó cũng ở mức cao hơn nhỉ ạ à? SMA 50 rồi nó cao hơn một chút ạ à. nhưng tuy nhiên bắt đầu nó lại tiếp tục kéo nhắc với khối lượng này chúng ta phải nhớ phải phân tích được khối lượng thì nó mới ra với khối lượng này thì nó kéo một phiên một số lượng tiền rất lớn này các bạn nhá đây là đây là cái mà thực sự là nó nếu mà chúng ta hiểu được cái này nó rất là dễ nhưng nó rất là khó với mọi người với cái khối lượng này nó kéo lên này tức biên độ rất lớn cái biên độ tăng này cũng khá là lớn đúng không tuy nhiên hôm sau chúng ta thấy là bắt đầu nó điều chỉnh và nó kéo lên những cái biên độ khối lượng tức là dòng tiền chúng ta thấy có vào không ạ bao nhiêu bạn comment là cái dòng tiền này cái phiên thứ hai này có dòng tiền không ạ cái phiên thứ hai có dòng tiền không ạ cái phiên thứ hai này là không có dòng tiền đây chúng ta nhìn khối lượng giá phản đấy yếu phiên thứ ba thì chúng ta thấy là bắt đầu gì ạ khối lượng nó ngang phiên trước đúng không chúng ta thấy khối lượng ngang phiên hôm trước nhưng rõ ràng là gì ạ khối lượng ngang trước nhưng bắt đầu viên trước cùng là khối lượng này thì nó tăng rất là mạnh nhưng hôm sau là cùng khối lượng này nhưng nó lại không tăng đúng không không tăng và chúng ta biết là phía trước này nó đã có một số lượng kẹt lớn ở đây giá không tăng người ta kẹt lớn ở đây vậy bây giờ nha chúng ta cứ vẽ một cái kịch bản tích cực đi với khối lượng lớn này kẹt rất là nhiều đây kẹt rất là nhiều đây và bây giờ nó tạo ra một khối lượng lớn bằng trước mà giá không tăng vậy bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là để thị trường tăng mạnh đúng không để thị trường tăng mạnh thì cái này này nó phải tăng rất mạnh với khối lượng lớn đúng không các bạn đồng ý không ạ để thị trường tăng mạnh thì cái này nó phải tăng rất mạnh khối lượng lớn không các bạn đồng ý với đầu nào chúng ta cứ tạm thời là cứ lấy giả thiết đấy ạ nó phải tăng rất mạnh với khối lượng lớn các bạn đồng ý không ạ tức là cái cái phiên tới này tăng mạnh lớn vậy cái này tăng rất mạnh với khối lượng lớn trong việc mà nó đang kéo thứ nhất không có dòng tiền kéo, à, kéo thứ nhất thì có đôi chút dòng tiền kéo thứ hai không có dòng tiền kéo thứ ba đây là phiên kéo thứ ba thì dòng tiền bắt đầu yếu đi bởi vì khối lượng lớn như giá không tăng vậy khối lượng lớn mà giá không tăng mà bây chúng ta lại đặt câu hỏi là thị trường sẽ tăng rất mạnh thì đấy đấy là cái cách mà chúng ta đang phải suy nghĩ đang có một cái vấn đề về tư duy nên nếu mà dòng tiền lớn để ờ, vào đây để kéo lên để thị trường bùng nổ theo đà thì điều này nó không khả thi đấy nên giả sử tuần sau nó vẫn gì ạ à, một hai phiên nữa nó ở đây thì vẫn chưa khả thi nha không thể lên được bởi vì nếu khối lượng lớn này để nó tăng là khối lượng lớn mà giá không tăng để nó, nó tạo ra một phiên bùng nổ theo đà này thì điều này là không bao giờ khả thi bao nhiêu bạn hiểu điều đó, rõ điều này mà nó không khả thi nếu chúng ta đưa một kịch bản mà nó không khả thi thì sao nào cả nhà một kịch bản nó không khả thi mà chúng ta ép nó phải lên à nó phải lên à chúng ta nghĩ nó phải lên à có thể cổ phiếu thị trường có một vài cổ phiếu nó lên có thể một vài cổ phiếu nó trần nhưng thực tế là chúng ta đang gì ạ mắc một cái bẫy và thường thì chúng ta đang nhìn thấy như bầy cừu chúng ta nhìn là cá một bầy cừu tự nhiên nó có một con cừu đen đấy chúng ta tập trung con cừu đen nên cả thị trường nó không khỏe nhưng nó chỉ một vài cổ phiếu mà nó tăng thì chúng ta cứ tập trung vào cái cổ phiếu tăng nhưng chúng ta không biết cổ phiếu đấy nó tăng một hôm sau đó hôm sau nó không tăng nữa các bạn nhìn thấy là hôm hôm truyền hình báo chí TV nó cứ phân tích là hôm nay thị trường Techcombank tăng mạnh ACB tăng mạnh nhưng hôm sau nó tăng nữa không T4 nó có lãi hay không thì không chúng ta không biết quan trọng là sau khi chúng ta mua xong thì chúng ta lãi được bao nhiêu kết quả lãi được bao nhiêu đấy mới là cái cái cái cái cái, cái cái quan trọng kết quả cuối cùng chứ không phải là hôm nay nó tăng báo chí báo là chỉ chúng ta để để xem thôi chứ phải báo để chúng ta gì ạ nghe chúng ta làm theo thế nên ở đây chúng ta thấy là nếu mà nó xảy ra thế này thì bạn biết điều gì diễn ra rồi đúng không bạn thấy phân tích đơn giản không ạ thì nếu mà nó kiểm tra đáy nó kiểm tra đáy lần thứ hai hoặc nó test lại lần thứ hai này mà làm gì ạ không ai bán ra không ai bán ra thì các bạn thấy là những cái phiên bùng nổ theo đà sau này này các bạn mua ngon không ạ Đấy. thế thì cái này tối nay Dung sẽ phân tích cho các bạn để bạn nắm rõ được nên ở đây các bạn thấy là phân tích đáy thị trường nó không khó nhưng nó cũng không dễ với phần đông chúng ta bởi vì chúng ta cần phải đợi và thứ hai chúng ta cần phải gì ạ theo dõi từng cái gì ạ cái phiên một từng khối lượng một từng dòng dẫn dắt một từng cái phản ứng của thị trường một đúng không nên nên cái điều này các bạn lưu ý nhá à, thế thì có rất nhiều câu hỏi của các bạn đang ở đây thế thì rõ ràng là thấp hơn cũng được đáy đi xuống thẳng đáy thấp hơn cũng được nhưng khối lượng phải thấp cái điều thứ hai là gì ạ nó phải có bùng nổ theo đà hai cái điều này phải test cung bùng nổ theo đà thì các bạn biết nếu mà test cung khối lượng lớn thì bùng nổ theo đà dễ thất bại nên cái câu nói của O'Neil nhiều lúc là gì ạ? chúng ta cần phải hiểu rõ tại vì cái việc sách nó là nhưng chúng ta không hiểu rõ bản chất thì chúng ta vẫn bị thua lỗ như được yeah, tốt hay xấu nó cần phải gì ạ nó cần phải hiểu rõ bản chất thì Dũng thường các bạn theo dõi kênh của ờ, Dũng thì các bạn nên lưu ý cho mình đôi chút đó là các bạn cần nhá cần rất là rõ là gì ạ cần phải rất là rõ cái về why tại sao Dũng lại phân tích như vậy Đấy, còn nếu các bạn không hiểu rõ nguyên nhân tại sao như vậy các bạn mua cổ phiếu dẫn đến là cùng là thị trường lên rất mạnh nhưng các bạn vẫn bị thua hay thị trường giảm thị trường giảm như Dũng nó có thể vẫn kiếm được lợi nhuận từ những cổ phiếu khỏe thị trường nên nếu chúng ta lại làm nào để tìm cổ phiếu thêm khỏe thị trường tại sao cổ phiếu lại khỏe hơn thị trường thì cái điều này chúng ta cần phải nắm rõ được đấy ờ, cảm ơn bạn là Tinh Hồ Ok thì hôm nay uh, giao lưu với anh em uh, chút thôi tối hôm nay Dung sẽ có một cái à, phần phân tích chi tiết thì điểm chung để các bạn nắm rõ được thế thì bây giờ chúng ta sẽ uh, trước khi kết thúc cái chương trình này thì các bạn nhìn thấy đây là uh, cái tỷ giá sẽ là cái thị trường tỷ giá hối đoái ở ờ, tối nay phân tích thị trường chứng khoán Mỹ nữa thì chúng ta sẽ phân tích kỹ à, thị trường chứng khoán ngoại cái để chúng ta sẽ từ tỷ giá thị trường chứng khoán Mỹ những cái vấn đề lạm phát mọi thứ khác nữa thì tối nay chúng ta phân tích thì à, xin hẹn gặp lại các bạn trong buổi tối nay nếu anh chị em nào lần đầu tiên theo dõi kênh của Dũng thì nhớ là bấm vào, vào đăng ký kênh bởi vì đợt này thì Dũng phát liên tục để cho chúng ta biết thế nào là đấy thị trường và đây chính là lý do các bạn cần phải biết à, Dow Jones thì chúng ta cũng phải phân tích là Dow Jones nó như nào tỷ giá như nào và thậm chí là thị trường chúng ta nó cũng bị tác động rất là lớn về về Dow Jones nên việc phải hiểu Dow Jones và hiểu rõ thị trường đó là một cái cơ phần quan trọng trong quá trình đầu tư xin cảm ơn rất nhiều chúc cả nhà ăn trưa ngon miệng nhá xin cảm ơn bye bye